có cán bộ nào chống lưng cho chị không dạ thưa không ạ à. thế sao chị cứ ra lại đường cướp bị phạt cướp mà không ra dạ, không à? đâu có dám ra nữa không dạ, dạ, hôm nay ra nè dạ thưa không ra không có bạn nào đó đâu tôi quay phim hết rồi người dân dân thành phố này sau này tiếp tục như này là hả tại sao cứ làm như vậy chị không nên làm như vậy thì vâng, hôm nay chúng tôi được xử phạt và nếu tiếp tục nữa là tôi sẽ xử thì công dân thành phố Hồ Chí Minh thì điều mình phải góp phần nữa xây dựng thành phố này cái này không mỗi người phải tự thắp đỡ lấy cái hành vi của mình thì đất nước này mới phát triển chỉ cứ như thế này hoài thì không được tôi đến đây quán này xử văn như lần rồi rõ ràng là tôi nói phải có một cán bộ nào đồng ý với chị thì chị mới làm việc như vậy là ý thức thì kém đấy thì không ai cũng là ý thức thì kém tại sao mà cứ cái lề đường này cứ đi ra ngoài mày lên giờ sách vô gọi lắm gì đâu